Alo. À, vâng ạ. Lời đầu tiên thì à, cho phép à, mình xin được gửi lời chào, gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả anh chị em và xin chúc tất cả anh chị em có một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp bên người à, thương yêu. Và trước mắt các bạn, các là anh chị em ở đây là giao diện chính của kênh mình. Đấy. Thì à, tất cả anh chị em đang xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh nhé và ủng hộ kênh thì à, ở đây này ngày hôm nay thì à, chúng ta ngày hôm nay thì à, cảm ơn 2.226 anh em đã xem tăng rất là nhiều so với hôm qua đúng không ạ và cảm ơn 88 anh em đã like được chưa và cảm ơn 48 anh em đã bình luận đấy và hôm nay thì à, mình rất là vui hôm nay thì à, chủ lô chủ đề là vỡ mồm rồi anh em ạ đấy sau những ngày như ngày hôm qua thì mình có nhầm lụt nhầm lẫn một chút cho anh em thì hôm nay chủ lô chủ đề là vỡ mồm với à, được câu của mình đã chia sẻ cho tất cả anh em rồi đây và hôm nay thì rất là nhiều anh em đã comment đấy lần đầu tiên gặp người chốt số có tâm như anh này ok cảm ơn uh, thanh đoàn công đấy phương đoàn anh nhờ chốt số phía sau giúp em được không vâng thì uh, anh em anh nào có nhu cầu thì hãy cứ liên hệ qua số điện thoại hoặc zalo 0348057953 mình sẽ hỗ trợ tư vấn tất cả mọi anh em nhé mình không à, không tính phí luôn đấy không phải là phí trước phía sau gì đâu mình không tính phí anh em cứ vào cứ mạnh dạn vào kết bạn vào zalo nhé đấy đề đầu 9 anh em tham khảo thì hôm nay tạch cho bạn ạ đấy em theo soi cầu ngọa long nổ liên tục ôi rồi mấy ông này đã theo bên kia đừng sang đây comment là cái gì nhá anh ơi ngày mai có lô ba càng không vậy ba càng thì nó không chắc chắn đâu em ạ cái gì nó có tỷ lệ ăn thua không ở chắc chắn nhất được đâu đấy bạn ơi hôm qua ăn mà chưa đủ trả nữa, ôi từ từ bạn ơi cầu kèo nó còn có lúc này lúc khác không phải lúc nào cũng ăn 100 phần trăm được nhá rồi thì uh, nếu mà đọc cho hết đây thì nó dài quá uh, tất cả anh em cứ liên hệ hoặc uh, nhắn tin vào số Zalo 03 48 057 983 mình hỗ trợ hết tất cả cho anh em nhé và chúng ta kiểm tra qua kênh rồi thì bây giờ chúng ta hãy quay về đây đấy trước mắt tất cả anh chị em đây là kết quả sổ số truyền thống của ngày mùng 5 tháng 10 năm 2021 anh em nhé và giải đặc biệt có dạng năm số 73967 tâm càng 9 đầu 6 đuôi 7 được chưa tổng của nó là tổng 38 in cho chúng ta bộ đề 12 đấy vậy thì à, ở đây thì à, các cái đầu lô tô ngày hôm nay này hôm nay thì à, đầu nào cũng ra rất là đều đấy chỉ có mỗi đầu 8 là hơi yếu kém một chút và đầu 3 được chưa và các lô hoa nháy như là 09 này riêng con 23 hôm qua mình chốt bạch thủ cho anh em hôm nay thì nổ ba nháy rực rỡ luôn vợ mồm thủ lô luôn anh em ạ đấy mình rất là vui vì ngày hôm nay mình bắt uh, bạch thủ lô cho anh em ngày hôm qua thì vẫn ăn nhưng mà về sau thì mình có một chút nhầm lẫn nhưng hôm nay thì anh em đã thành công rực rỡ luôn đấy hôm nay là con lô 49 hai nháy này 77 này được chưa đấy và hôm nay thì rất là ok rồi còn về đường cầu đề thì à, chúng ta hãy kiểm tra lại ở trên video này vì hôm qua mình làm bằng à, máy điện thoại cho nên à, nó hơi nhỏ một chút anh em nếu mà xem kỹ thì chúng ta sẽ thấy này hôm qua mình bắt cho tất cả anh chị em chạm đề chạm 49 và chạm 16 thì chúng ta ăn được chạm 16 này đấy và trong dàn đề hôm nay thì chúng ta ăn được ờ, uh, 6776 đúng không mình sẽ kiểm tra lại xem nào đấy 6776 rất là ok cho anh em đấy ở trong dàn đề thì hôm nay nổ 6776 anh em nào mà theo ở trên video mình ấy, trên kênh mình ấy, thì ờ, rất là ok luôn mình đảm bảo với tất cả anh chị em một tuần thì các tất cả anh chị em sẽ uh, nổ 4 nháy 4 ngày một tuần bốn ngày trong một tuần đấy còn nói về lô thì uh, lô tô thì uh, anh em thì cũng không phải bàn cãi nữa còn về dàn đề cho ngày hôm qua thì rất là ok vâng và không làm mất thời gian của anh chị em thì uh, bây giờ chúng ta hãy quay về và soi cầu cho tất cả anh chị em vào ngày mai được chưa thì uh, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả anh chị em một số đường cầu đề cho ngày mai được không ok bây giờ thì anh em chú ý kỹ cho mình này ở đây thì à, chúng ta sẽ à, có như thế này được chưa những cái đường cầu này tuy là nó đơn giản thôi anh em nhưng mà nó rất là hiệu quả anh em thấy đấy và bây giờ thì à, tất cả anh chị em à, chú ý này đấy ở đây à, chúng ta có đầu vào là con 4 và con 4 đấy chúng ta lấy con 4 làm tổng được chưa mình sẽ uh, viết rõ ra đây cho anh em uh, dễ nhìn này ở đây chúng ta lấy con 4 làm tổng này được chưa và con này làm chạm này đấy bây giờ uh, ở đây con 4 làm tổng chúng ta ghép với vị trí con 0 con 7 đấy thì chúng ta có con 7 làm chạm đấy và trả về cho chúng ta con đề 77 để thỏa mãn tổng 4 mà chạm 7 thì chỉ có con đề 77 thôi đúng không anh em và tiếp tục này con 4 và con 3 thì ở đây có một chút đảo ngược lại đấy ở đây có một chút đảo ngược lại thì anh em chú ý này ở đây chúng ta lấy con 4 và con 3 làm chạm này đấy con 7 con con 9 làm tổng này được chưa mình ghi độ đàng như thế luôn và anh em chú ý này ở đây thì chúng ta sẽ có con 4 làm chạm và con 9 làm tổng chúng ta ghép với vị trí hai con với nhau thì à, trả về đây cho chúng ta con đề 47 được chưa đấy và tiếp tục tay thứ ba thì à, nó lại đảo ngược lại đấy mình sẽ uh, phải nói là nó sẽ đảo ngược lại như cụ luôn tổng và chạm được chưa vậy thì ờ, ở cái tay thứ ba này trong ngày mai thì anh em cứ ghép như thế thôi tổng năm mà chạm 9 đấy tổng năm mà chạm 9 thì chúng ta có con gì nhỉ tổng năm ngày mai ở đây chúng ta có tổng năm này và chạm chín chạm 94 Vậy thì ờ, tổng năm mà chạm 94 thì ờ, chúng ta sẽ có con đề 19 91 và con đề 4664 ờ, và con đề 6996 đấy và chúng ta sẽ có bộ đề bộ 00 và bộ 14 Ok rồi anh em Ngày mai chúng ta sẽ có tổng 5 trạng 49 thì uh, chúng ta sẽ có những con đề như sau đấy ok cho anh em ạ mình sẽ uh, dừng lại ở cái đường cầu này như thế thôi và chúng ta sẽ chuyển sang đường cầu thứ hai cho anh em bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển cho qua đường cầu thứ hai cho anh em này ở đây thì uh, các bạn chú ý kỹ bởi vì nó rất là nhiều tay nó dài quá nó là xa quá cho nên tất cả anh em phải chú ý này thôi mình lấy ba tay thôi cho anh em dễ hiểu ở đây uh, chúng ta sẽ có vị trí như sau chúng ta lấy con 9 và con 8 cộng lại với nhau để làm tổng đấy đấy cộng lại với nhau làm tổng cộng làm tổng này câu này câu tổng nhá vậy thì à, chúng ta hãy đi vào phân tích đường cầu này cho tất cả anh chị em vào ngày mai con 8 với con 9 cộng lại với nhau thì à, chúng ta được cái tổng gì ạ chúng ta được tổng 7 đúng không tổng 7 tổng 7 này tổng 7 con 8 với con 9 cộng lại với nhau cũng là tổng 7 đúng chưa Vậy thì chúng ta có tổng 7 đấy và đầu vào của nó là 9 và ghép với con 8 được chưa và tiếp tục này mình xóa đi và tay thứ hai anh em chú ý kỹ nhá xem video nhá tay thứ hai ở đây thì à, nếu đường cầu này mà thành công thì à, ngày mai chúng ta vẫn tiếp tục đường cầu này theo mình nghĩ đó là như thế cái đường cầu này mình đã bắt à, mấy ngày rồi mình đã theo dõi nó mấy ngày rồi đúng không ạ và tiếp tục ở đây chúng ta có 3 và 9 3 với 9 thì nó là tổng 27 tổng 27 được chưa tổng 27 thì uh, chúng ta ở đây ăn được cái chạm 27 đấy và ở đây chúng ta có hai vị trí con 3 và con 9 thì nó là tổng 9 được chưa tổng 9 tổng chạm 27 và tổng 9 xin lỗi tất cả anh em mình có nhầm lẫn một chút ở đây thì báo tất cả anh em hiểu cho tổng 9 này chạm 27 Ok chưa Vậy thì ờ, chúng ta sẽ có tổng 9 chạm 27 chúng ta ghép với nhau đây chúng ta sẽ lấy con 3 và con 9 làm làm làm tổng thì ở đây chúng ta ăn được con 27 đấy thì à, nó cũng là tổng 9 được chưa anh em thấy ok hợp lý chưa và tiếp tục này <clears throat> đường cầu thứ hai mình chia sẻ cho anh em này nó là tay thứ ba này chúng ta có 3 và 7 được cho tổng 3 và tổng 7 đấy và chúng ta sẽ có tổng 38 trong ngày mai đấy và tổng 27 và chúng nó mà cộng lại với nhau nữa ấy, thì nó, có thêm cái tổng 05 thì nó sẽ có ba cái đồng tổng thì à, mình sẽ phải lược bỏ bớt đi vì à, mình sẽ lấy cái tổng 05 này thì hai cái đường cầu chúng ta vừa chia sẻ với nhau ấy thì à, nó sẽ đưa về một cái tổng 05 đấy nếu để chơi dài quá thì chúng ta sẽ không đủ kinh phí để chúng ta chơi đúng không ạ thì chúng ta phải được bỏ bớt đi và nó là được cái tặng cái tổng 05 tổng 05 thì chúng ta có bộ đề 00 và bộ đề 14 cho anh em vào ngày mai và tiếp tục một cái đường cầu nữa cho anh em vào ngày mai này đấy ở đây thì à, chúng ta sẽ có một đường cầu nữa cho anh em vào ngày mai này nó ăn à, ba à, tay rồi và mình sẽ à, có lẽ mình phải phóng to lên cho tất cả anh em à, dễ thấy này anh em chú ý cho mình nhé ở đây thì à, chúng ta sẽ có cái đường cầu này là đường cầu chạm nhá chúng ta sẽ lấy con 6 chúng ta ghép với vị trí con 2 của ngày mùng 5 và mùng 6 được chưa tháng 5 và tháng 6 đấy và ở đây này tất cả anh chị em chú ý cho mình này Đấy, thì bây giờ mình sẽ chỉ cho tất cả anh em cái đường cầu này liệu rằng nó có thành công hay không ở cái đường cầu chạm này thì ờ, ở đây chúng ta sẽ có chạm 6 và chạm 2 thì ờ, ngày sau chúng ta ăn được con cái chạm 2 con đề 27 được chưa và tiếp tục này ở đây chúng ta sẽ có con 0 và con 9 chúng ta ăn chạm 9 này đấy và ở đây chúng ta có con 3 và con 3 đấy 3 thì nó là bóng 8 thì đó ăn được cái chạm 8 này anh em ờ, thấy không ạ và tiếp tục ở đây chúng ta có chạm 1 và chạm 8 vậy thì ờ, ngày mai chúng ta có chạm 38 ngày mai anh em có chạm 38 nhé chạm 38 được chưa chạm 3 chạm 8 đấy vậy thì tất cả những cái đường cầu mình chia sẻ cho tất cả anh em ấy, thì anh em xem xét và ai trùng cầu trùng máu thì chơi còn không thì dừng lại ở mức độ tham khảo thôi đấy còn à, nếu anh em nào bí cầu loạn số hay như nào đấy thì có thể liên hệ qua số điện thoại hoặc Zalo 0348057953 mình có thể tư vấn tất cả những con số những cái đường cầu hay nhất những đường cầu kín cho tất cả anh em nhé đấy và như ngày hôm nay chúng ta phải nói là rất là vui mình rất là vui khi uh, lựa chọn cho tất cả anh em những con số để đưa lên cái video ấy thì rất là áp lực đấy và ở trên Zalo thì hôm nay cũng rất là nhiều anh chị em đã thành công cho nên là mình xin chúc mừng mình rất là vui mình làm như này để mong giúp đỡ được anh em chứ không muốn anh em càng ngày càng đi xuống cho nên mình rất là vui mong anh em hiểu cho mình nhé và rất mong anh em nhấn like nhấn đăng ký kênh và chia sẻ kênh và ủng hộ mình bằng cách nhấn comment đấy và bây giờ thì uh, chúng ta sẽ uh, đi vào chốt đường cầu lô tô cho anh em vào ngày mai mình xem xét cái đường cầu lô tô cho anh em vào ngày mai nhé đường cầu lô tô cho anh <coughs> đường cầu lô tô cho anh em vào ngày mai này ngày mai thì mình rất là kết cặp 1331 và tiếp tục lại là cặp 2332 ngày hôm nay nó nổ ba nhảy thì liệu rằng ngày mai nó có rơi lại hay không thì mọi người chú ý cho mình mà mình mọi người chú ý này để ý cho mình này đấy những cái tay nó ra rất là đều nhưng ở đây có một ngày nó ra ba nháy thì nó nghỉ hai ngày đấy nghỉ hai tay nó mới ra đấy thì ờ, anh em chú ý liệu rằng nó có rơi lại hay không thì ờ, cái này thì mình ờ, không bắt lại cho các bạn cặp 3223 này mà mình chỉ bắt chỉ nói với các bạn để các bạn lót lại xem như thế nào thôi và ngày mai mình bắt bạch thủ lô cho anh em là 1331 nhá 13 31 này ra tay nào thì ra 3 4 ngày liên tục đấy cho nên anh em cứ yên tâm vào thẳng tay nhá và bây giờ thì à, chúng ta sẽ à, quay về chốt số và cho tất cả anh em vào dàn đề đặc biệt ngày mai đấy ngày mai thì dàn đặc biệt của chúng ta mình đã uh, soi xét rất là kỹ và đưa lên cho tất cả anh em ở đây tham khảo rồi đấy ngày mai sẽ có tổng 05 đấy và chạm 49 chạm 16 và chạm 38 giữ thủ đề cho anh em vào ngày mai là 4664 và 9669 được chưa và anh em này mọi người à, hãy cứ kết, kết bạn vào Zalo đi không phải lo cái gì đâu mình à, làm cái này cũng chưa phải nói gì là lộc lá hay như thế nào đâu cho anh em cứ mạnh dạn kết bạn Zalo nhé chỉ mong sao giúp được anh em thôi và ngày mai chúng ta sẽ có tứ thủ là 4664 và 9669 đấy mình rất là kết hai cặp số này cho anh em vào ngày mai thì ngày mai lô tô bạch thủ ngày mai có 31 thì anh em xem xét như thế nào có thể lót được con 323 này hay không đấy thì mình chỉ đưa ra cho anh em tất cả anh em tham khảo thôi nhá và lời cuối cùng thì cũng không có gì hơn thì xin chúc tất cả anh chị em uh, có một buổi tối hạnh phúc vui vẻ hạnh phúc bên gia đình người thân yêu và hẹn gặp lại tất cả anh chị em vào ngày mai nhé